À, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình livestream của Duy Nguyễn à, những năm vừa qua. Thì à, không phải là Duy Nguyễn làm cái video này là Duy Nguyễn không không livestream nữa, không làm vlog nữa mà chỉ là một cái sự gọi là cảm ơn tất cả các bạn khách hàng rồi fan hâm mộ rồi nhân viên và đối tác đã gửi lời chúc mừng sinh nhật của Duy Nguyễn ngày 5 tháng 4 năm 2021 thì thật sự thì đối với Duy Nguyễn quan điểm của Duy Nguyễn đã đã đã, đã thể hiện rất là nhiều lần rồi dù Nguyễn cũng quên luôn á Nguyễn không nhớ ngày hôm nay là ngày 5 tháng 4 nhưng mà các bạn ờ, chúc mừng rất là nhiều và Duy Nguyễn rất là cảm động nhưng tất nhiên Duy Nguyễn không thể nào thì đây được hết tất cả nó quá nhiều các bạn ạ à. thì thôi thông qua video này à, cho Duy gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã gửi thông điệp chúc mừng à, đến Duy Nguyễn bằng những cái phương tiện khác nhau bằng những kênh kết nối khác nhau nhưng mà thật ra cũng chia sẻ cho các bạn luôn thì cái cái cái sinh nhật năm nay thì nó cũng chả vui thế nào các bạn ạ à. tại sao không vui thế không tại vì là Duy Nguyễn à, tính à, khai trương THLC quận 7 vào đúng ngày 5 tháng 4 này luôn để à, kiếm tiền thôi các bạn chứ không gì trơn trọi đó nhưng mà chẳng qua đó một cái là nó nó không kịp nên phải chịu nó còn một số hạng mục chưa sẵn sàng ở trên quầy để tân thì thật ra đó mình khai trương dạo dịp ngày 5 tháng 4 này thì có lý do bào tiền hơn các bạn ví dụ mình nói ở ờ, sinh nhật của mình nè bạn tới đăng ký tập đi rồi sinh nhật của tôi nè bạn tặng quà rồi đi nó cũng dễ mở miệng chứ bây giờ thật sự những cái khai trương trước á thì đó những cái ngày rất là đẹp và rất là ý nghĩa còn từ đây tới cuối năm 2021 thì đâu còn ngày nào để rất ý nghĩa để khai trương quận 7 đâu không lẽ khai trương ngày 27 tháng 7 đúng không khai trương ngày 27 tháng 7 này nọ kia thì nó quá lâu đi cái nhất cái thứ hai nữa nó cũng nó cũng không có được sốc ngày lắm đó thì đó cũng là một cái nỗi trăn trở của Duy Nguyễn trong thời gian vừa qua à, còn tất nhiên thì về những cái ngày tháng năm sinh nhật lễ lại thì nó cái, cái thứ đó thì uh, Duy Nguyễn cũng không quan trọng đâu các bạn ạ à. thật sự là không quan trọng à, Duy Nguyễn cũng không có nghĩ rằng ở sinh nhật là phải mời ai tổ chức ai nên bạn thấy tôi vẫn đi làm bình thường Duy Nguyễn vẫn chạy từ bên Bình Tân qua quận 12 để làm miệt mài tối về cứ vẫn phục vụ anh em trong trình livestream này đam trẩu rồi nọ cung cấp kiến thức cho tới những bạn trẻ thôi đối với Duy Nguyễn thì một cuộc sống mà nó hạnh phúc mà nó thành công á thì ngày nào cũng là ngày sinh nhật ngày nào cũng là ngày Valentine đúng không ngày nào cũng là cái ngày mà mình hạnh phúc trong cuộc đời mang đến cho những những người thân của mình những cái cảm xúc yêu thương nhất à, nên à, ở Duy Nguyễn không đặt quá trọng ngày sinh nhật mà chia sẻ nhỏ nhỏ bạn chuyện này không ai biết hết tức là ngày 5 tháng 4 không biết phải sinh nhật của tôi không nữa trời ơi mẹ thời đó thời đó tôi đẻ ra trong cái hoàn cảnh mẹ nó khó khăn ông ơi cái thời đó năm bao cấp mà tám năm bao cấp đúng không ăn còn có ăn nữa ai biết đẻ ngày nào giờ nào lịch tây lịch ta đồ tôi lưu hộp dứa chân à nên thật sự giờ cũng nghi vấn không biết phải ngày 5 tháng 4 là ngày sinh nhật không nữa nó là nói thiệt đó cái đó là mình mình mình mình chia sẻ cho các bạn nha thì uh, bây giờ là lần, lần sinh nhật lần thứ 36 nhưng mà nói thật sự bạn cuộc đời sinh như Nguyễn thôi nôi chưa có nữa chứ đừng nói sinh nhật chưa có năm nào như Nguyễn tổ chức sinh nhật hết đó tất cả mấy các bạn à, gợi điện chúc mừng hay là những cái đối tác là gửi hoa gửi này nỗi kia thì có nhưng mà <laughs> nhưng mà cá nhân Duy Nguyễn chưa bao giờ tổ chức một năm nào có ngày sinh nhật chưa bao giờ nói là Duy Nguyễn sẽ tổ chức sinh nhật không có có bạn nên nhà hàng khó bào tiền với vụ này lắm nhà hàng khó bào tiền lắm bạn như qua ăn sinh nhật là tăng 2, tăng 3, tăng 4 đồ này tăng mấy chục đồ rồi sinh nhật rồi tặng quà dẫn bồ bồ cũ bồ mới được cà khịa nhau đâu đúng không? các thứ còn Duy Nguyễn chưa hề có cảm giác đó năm nay 36 tuổi rồi các bạn già không già trẻ không trẻ nửa cuộc đời rồi 36 nhân 2 72 nhưng mà giờ ngẫm nghĩ đợi 36 tuổi mình có được những cái gì và mục tiêu tiếp theo trong năm 36 tuổi là cái gì nó thật sự bây giờ cuộc sống thì ngày càng khó khăn áp lực thì ngày càng nhiều đúng không bạn thấy không bây giờ mở ra tứ trụ này nọ chạy như dịch luôn ngày trước á, mình nghĩ là cuộc đời mình lý tưởng mở ra thất đại thành thị trong Sài Gòn đúng không tức là bảy bảy bảy đinh mỗi ngày lái mẹt điên chỗ đó tập tạ hưởng thú vui cuộc đời còn bây giờ nói thiệt chứ bạn á, tôi có được cảm giác rồi mẹt tôi cũng có hai chiếc rồi building tôi cũng có bốn cái rồi tôi cũng có được cái cảm giác mà lái xe đi tập rồi mà bây giờ đối với Duy Nguyễn lái xe là một cái cực hình khổ lắm các bạn ạ à. các bạn đi xe máy các bạn lủi được tôi đi xe hơi tôi chạy ra ngoài tôi cứng nhắc cái đó mấy container luôn chịu không nổi đúng không quốc lộ 52 thì kẹt theo kiểu quốc lộ 52 quốc lộ 1 thì kẹt theo kiểu quốc lộ 1 và đường Sài Gòn thôi khỏi nhích ban ngày luôn nó tạo ra một mình một cảm giác nó chán trường nó làm biến phấn đấu bạn mình nghĩ không biết mình phấn đấu gì cái gì đó ngày trước mình biêu tứ trụ của mình đó tứ trụ mình nằm trên đường vành đai hai mà đã gọi là đường vành hai là phải chạy 80 trăm chuyện bình thường đúng không ạ đó bây giờ đường vành hai mẹ làm chưa xong nó làm chưa xong đã chớ mà nhích từng chút từng chút từng chút mỗi lần đi quay phim hay đi làm ăn hay là qua đây training nhân viên là nó cũng khổ lắm thì từ đó nó làm cho Duy Nguyễn cảm thấy mình nhục chí nó cảm thấy Duy Nguyễn không có muốn phấn đấu nữa mà thời sự muốn phấn đấu nữa cũng phấn đấu nổi các bạn bây giờ nó có quá nhiều cái việc trước mắt cần phải giải quyết nên nói thẳng với các bạn luôn các bạn đừng có hỏi anh Duy Nguyễn có ngủ trụ hay, hay, hay lục trụ gì không chắc chắn là trong khoảng thời gian ngắn không còn trụ nào hết nó mà Duy Nguyễn muốn muốn gọi là bây giờ mình ổn định hết tất cả mình hoàn thiện hết tất cả những gì mình đang có đó để cho mình có được cái sự hiệu quả trước đã đó trụ quận 12 trụ quận 9 và năm nay là trọng điểm là trụ quận 7 nó trụ quận 7 mà tôi nói thiệt với bạn kế hoạch đi Mỹ của Dương Nguyễn 2 năm nó bị gác lại rồi đó bạn năm ngoái nó bị Covid quá đi không được mà năm nay á tôi nói thiệt bạn tôi tính đi tôi quánh có những cái dự án lớn chuẩn bị mua công ty rồi của kia rồi mua rồi đó mà có một cái đi không được bây giờ á thì bây giờ nó khó mình đi Mỹ nó bắt mình chích vaccine nó mới cho đi mà thêm một cái nữa bây giờ vaccine không không sợ nha ở bên mỹ nó đang phong trào nó kiếm người châu á đồ sát đầu cái đó mới ghê nó thấy cái gì đâu mà sao tự nhiên biết bao nhiêu chuyện nó ập tới mình cái chuyện covid nó làm cho kinh tế đi xuống rồi cái chuyện mà xã hội nó làm cho mình nó cảm thấy những vấn đề nó bị vỡ cái mặt nó nên nó thật sự cái sinh nhật năm thứ ba ba sáu này nó, nó không biết là nó vui hay nó buồn nữa nhưng mà nó làm cho Duy Nguyễn phải chững lại phải chững lại Duy Nguyễn phải giờ phải, và núp bóng chờ thời phải gọi là núp bóng lại ẩn mình lại để chờ những cái dòng nước mới nó xuất hiện ra thì mình mới đẩy được thuyền đó nói chung mình muốn mình mình mình nó phải như vậy các bạn và trong kinh trong một năm kinh tế đầy biến động này thì các doanh nghiệp nhỏ như Di Nguyễn á, thôi doanh nghiệp vừa đi mình nói chỉ nhỏ mà không bạn nói mình xạo đúng không những doanh nghiệp nhỏ vừa và nhỏ đi thì nó cũng phải đối diện với một cái bài toán sinh tồn nó đối diện với bài toán sinh tồn các bạn trong khi ngành gym thì nó cũng nó cũng ờ, khi đóng cửa khi thì ờ, hàng hóa nó không đủ này nọ kia nó cung ứng sản xuất chuỗi rồi kinh đào xe gì đó bị lóc đau rồi tùm lum các kiểu hết nó khổ quá trời bây giờ trong suy nghĩ của Duy Nguyễn thì cố gắng hoàn thiện cái quận 7 càng sớm càng tốt bây giờ nó đang dướng mấy cột sắt nó đang dướng mấy cái cửa ở ngoài đúng không từ đó rồi này nọ mình mới mở cửa ra chứ Nguyễn muốn mở cửa tháng tư Chứ Nguyễn muốn vậy thật rất muốn luôn bạn Muốn mở cửa vào ngày 5 tháng 4 luôn đó Là ngày hôm nay nè Nhưng mà nó không kịp Bây giờ có nhanh lắm cũng phải ba tuần nữa Mà ba tuần nữa thì nó lại tới gần tháng 5 rồi Xào trẻ hồi tới lui xuôi ngược tới tháng 6 khai trương Có một tháng bán sao kịp đó. Mình ăn là mình ăn cái gì? Mình ăn cái resale Cái resale là cái giai đoạn đó mình gom khách Đúng không? Mình gom khách đông đông rồi vô mình mình khai trương này nọ kia mà nói tới khai trương còn chán dữ nữa bây giờ trong đầu Duy Nguyễn chưa có kịch bản khai trương luôn á chưa biết khai trương mình nó làm thế nào mình nó nói cái gì mình nó như thế nào tại vì quận quận 12 khai trương kiểu quận 9 khai trương kiểu Bình Tân khai trương kiểu giờ quận 7 chả biết khai trương kiểu gì đó nói chung nó cũng cạn kiệt về mặt ý tưởng nè nó cũng khó khăn rồi có bạn nói thôi giờ khai trương anh cứ giảm giá tập trăm phần trăm năm đi là ok là ngon à còn mà khai trương kiểu đó bán công ty hả bố đó nên thôi mới tâm sự sơ sơ với bạn chút đỉnh thôi chứ ngày hôm nay là ngày làm việc nè dương Nguyễn cũng mới tập mắt OT nhưng mà tập mắt OT đâu phải là tập đâu Mẹ ngồi training cho con gà kia kìa Trời đất ơi vừa tập mà vừa phải, mình phải suy nghĩ ra những cái tình huống những cái tình huống giả định coi nó xử lý thế nào rồi từ đó mình góp ý mình chỉnh sửa này nọ trời đất ơi nó mệt muốn lòi lưỡi luôn ê của anh phải không ở đó đây trời ơi trời ơi nhờ nó pha uh, protein này nọ uống sau tập mà nó ngồi nó lắc lắc hoài nãy giờ mình đói bụng muốn chết tái rung luôn bạn thôi để kết thúc video này Di cũng tóm gọn lại nội dung chính là thứ nhất Di cảm ơn các bạn gửi lời chúc mừng sinh nhật cái thứ hai Di khẳng định sinh nhật lần thứ 36 của Di Nguyễn hay là 37, 38 gì đó nó cũng là những ngày bình thường thôi đó và năm nay nó cũng có những điều nó không được vui lắm và cái tiếp theo á là Duy vẫn đang cố gắng đúng không khai trương không phải là khai trương mà là pre-sale quận 7 mở cửa ra kinh doanh đó các bạn vào tháng tư này là một cái tháng ý nghĩa nó có ý nghĩa cho cá nhân Duy Nguyễn nó có ý nghĩa cho dân tộc Việt Nam và nó cũng có ý nghĩa luôn cho những bạn bên kia nó một cái tháng nó quá nhiều ý nghĩa như vậy á thì Duy Nguyễn cố gắng mở khai trương vào đúng cái tháng này đó để mình gặt hái được những thành công dựa trên những những ý nghĩa mà Duy vừa nói đó và cái tiếp theo là Di khẳng định với các bạn đó là 99,99% đó là THOL Gym quận 7 sẽ mở cửa chính thức tập vào tháng 6 tức là sao sau lúc tháng 4 đến tháng 6 à lúc tháng 4 á, là nó làm những cái việc chuẩn bị khai trương là trong đó nó có thu tiền giá tập các bạn nè các bạn đóng đóng trước thì nó sẽ rẻ hơn chút còn các bạn đóng sau thì nó sẽ mắc hơn chút đó và lúc đó là bao bạn ừ, tùm lum hết những cái hình thức thanh toán này nọ nó cũng trôi chảy nó cũng ngọt ngào và sẽ hoàn thiện quận 9, hoàn thiện quận 12 cho nó đúng một cái quy trình và chắc chắn Bình Tân có một biến động rất lớn. Bình Tân cũng sẽ có một biến động rất lớn. Tức là năm nay đối với Duy Nguyễn trong cái kế hoạch là cái năm hoàn thiện. Cái năm hoàn thiện về mọi mặt luôn. Về gym chia sẻ với bạn đó, cuộc đời của Duy Nguyễn làm gì nó có lộ trình hết. Đó. Duy Nguyễn dùng 5 năm đầu để Duy Nguyễn ổn định mảng sức. Wow. Các bạn thấy chưa? sau này Duy Nguyễn sẽ dùng tiếp tục 5 năm tiếp theo để ổn định mảng duyên từ đó nó sẽ mang lại cho Duy Nguyễn một cái thương hiệu là BBT SG Supplement and Gym Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Hay thì mua sếp đi ba Like xe là đương nhiên rồi Coi chùa hoài